Tết quanh nồi bánh trưng Mẹ và bé đang ngồi trông Tết cho mẹ lấy cúng Theo bốn chúc ông bà Ta sẽ được mua lòng thật là thân. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua Buồn vẫn thế nào, có giận hờn có thứ tha Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới chuyện cũ đã qua bao thế này cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn vạn bao cao mừng xuân đến với mọi người tết đến ngay đầu ngõ tết đến bên hiên nhà tết qua nồi bánh chưng mẹ và bé Tết theo mẹ lấy cúng Theo bố chúc ông bà Ta sẽ rằng mua lần thật là khác Giờ là lúc nhìn lại Xem một năm vừa trôi qua Buồn với thế nào Có giận hờn có thứ tha Hài lòng hay thất vọng Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ